Hello, hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Năm 2023, chúng ta nên đầu tư vào lĩnh vực gì để chúng ta thành công? À, trong video này, Dũng sẽ làm à, với ba chủ đề chính. Đó là những cái thách thức mà năm 2022 chúng ta đã mắc phải và chúng ta cần phải rút kinh nghiệm để chúng ta có thể thành công sang năm 2023. Và chủ đề thứ hai, Dũng sẽ nói với chúng ta đó là những cái sai lầm mà chúng ta cần phải tránh à, đặc biệt là tránh những bởi những chu kỳ tiếp theo bởi khi mà chúng ta mắc những sai lầm đấy mà chúng ta không học được những sai lầm đó thì chúng ta lại tiếp tục có thể bị thua lỗ hoặc là bị thất bại trong những năm tiếp theo và chúng ta cần phải tránh và cuối cùng chúng ta sẽ đến với chủ đề đó là năm 2023 chúng ta đầu tư gì ạ có lẽ chúng ta sẽ uh, quan sát xem là năm 2023 cái gì mà nó nổi bật nhất năm 2023 à, có lẽ ở đây Dung muốn thầy nói các bạn đó là gì ạ đó là thông tin nổi bật nhất đó là thông tin ngày 23 tháng 2 tức là giữa Nga và U Ukraine bắt đầu rất căng thẳng và tạo ra những chiến tranh và từ chiến tranh này nó làm cho lạm phát thậm chí là các nước phương Tây bắt đầu có những khó khăn nhất định và đây cũng là giai đoạn mà chúng ta thấy rằng là thị trường chứng khoán toàn cầu có những cái rung lắc nhất định đây là những năm rất là khó khăn với nền kinh tế thế giới khi mà giá dầu giá uh, khí đốt bắt đầu nâng tăng rất mạnh khi mà xung đột Nga và U Ukraine nổ ra và đây là một cái thông thông tin rất là hot khi mà đầu năm 2022 đã diễn ra à, cái ờ, thông tin thứ hai có lẽ chúng ta có thể điểm danh qua đó là Trung Quốc zero covid tức là thời điểm này bình thường là Trung Quốc là cái nước mà à, chúng ta biết rằng là xuất khẩu rất là lớn trung tâm tức là cái nước mà xuất khẩu lớn nhất thế giới nhưng zero covid thì đều gần như là gì ạ hàng hóa của Trung Quốc là không phải xuất khẩu sang nước ngoài nên chính vì vậy thì đây cũng là làm cho lạm phát thế giới tăng rất mạnh và nó làm cho kinh tế thế giới bị ảnh hưởng khi mà kinh tế Trung Quốc bị ảnh hưởng à, thứ ba chúng ta sẽ điểm danh đó là gì ạ có lẽ chúng ta sẽ nhìn thấy đấy là Fed tăng lãi suất à, có lẽ là cái điều chúng ta nhìn thấy đó là gì ạ năm 2022 Fed bắt đầu tăng lãi suất tăng rất mạnh và nó làm cho tất cả các đồng tiền khác trên thế giới bị mất giá và bản thân Mỹ là nước xuất khẩu lạm phát sang thế giới chúng ta thấy là tất cả các đồng khác tiền khác mất giá trong đó có Việt Nam chúng ta mất giá rất mạnh ở khi mà đồng tiền mất giá thì điều gì diễn ra bản thân chính phủ chúng ta bắt đầu hút tiền về đây chúng ta thấy là bắt đầu hút tiền về với lượng dự trữ ngoại hối đầu năm 2021 là 102 tỷ sau đó thì ở việc mà năm 2022 chính phủ hút tiền về chứ là chúng ta đã gì ạ đã hút một lượng tiền lớn tiền về khi mà bán ngoại tệ ra và đây chính là cách để gì ạ à, ổn định cái tỷ giá với đồng Việt Nam và chính cái việc mà hút tiền về như vậy thì đấy đây là một trong những cái lý do mà làm cho gì ạ kinh tế vĩ mô Việt Nam bất ổn bởi vì chúng ta biết rằng là hút tiền về ngoài hút tiền về thì bản thân là ngân hàng nhà nước bắt đầu tăng lãi suất đầu tiên là lãi suất liên ngân hàng sau đó thì à, thắt chặt tín dụng về bất động sản và đặc biệt là chúng ta thấy là gần như là uh, những cái khoản vay mới bất động sản không được vay nữa làm cho nợ xấu ngân hàng tăng lên và nó làm cho đặc biệt là các ngân hàng mất thanh khoản và đây chính là nguyên nhân dẫn đến gì ạ à, lãi suất bắt đầu có tăng rất mạnh đặc biệt là lãi suất huy động à, chính dự trữ ngoại hối này chúng ta thì à, bị bất ổn tức là bị à, giảm trong một thời gian nhanh chóng và nó làm cho dòng tiền chúng ta bị hút vào khá mạnh đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến là gì ạ thị trường chứng khoán Việt Nam bị giảm rất mạnh tuy nhiên điều này có thực sự là đúng hay không thì chúng ta sẽ phân tích ở phần tiếp theo Ok đây là một trong những cái phần có lẽ chúng ta thấy là khủng hoảng năm 2022 đó là Tân Hoàng Minh phát hành trái phiếu việc mà uh, đấu giá với với giá trên trời của cổ phiếu uh, của Tân Hoàng Minh dẫn đến là gì ạ việc mà phát hiện ra ở cái lô trái phiếu của Tân Hồng Minh ở đây chúng ta thấy là trái phiếu thì có một số các uh, chúng ta gọi rủi ro rất lớn một là không tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc là không có sự xếp hạng tín nhiệm đặc biệt là gì ạ không có tài sản đảm bảo việc mà chúng ta biết là khi mà uh, mua trái phiếu lãi suất cao mà đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì việc mà phát hành lãi trái phiếu bừa bãi dẫn đến gì ạ rất nhiều các uh, tập đoàn lớn trong đó có Ờ, cả ngân hàng à, SCB cũng bị ảnh hưởng rất là lớn và hiện tại năm 2023 sẽ lượng trái phiếu bất động sản sẽ tiếp tục tiếp tục tiếp tục và à, được đáo hạn và không biết tiền đâu ra và chúng ta sẽ đợi xem là cái cách xử lý của ngân hàng nhà nước như nào tuy nhiên thì cái việc mà uh, trái phiếu chuẩn bị đáo hạn là một lượng lớn nên với cổ phiếu chứng khoán sẽ là một trong những nhóm có thể chúng ta thấy là rất là là cần phải phải tiếp tục theo dõi còn việc mua thời điểm này có lẽ là rủi ro rất là cao ok chúng ta sẽ thấy điều gì nữa đó là việc mà ở ờ, những cái sai phạm sai phạm của bác quyết flc đó là chúng ta gọi là uh, lùa gà tức là khi mà ông này ông ờ, công bố thông tin đó là gì ạ ông bán cổ phiếu chui tức là khi mà bán một số lượng lớn cổ phiếu chui và đây là cách mà ông đã làm cách đây khoảng độ ba bốn năm trước và với phạt là có 300 triệu nên lần này ông đã quyết định một cái lô bán mạnh hơn và chúng ta thấy là đã trong năm 2022 này rất nhiều các gì ạ rất nhiều các um, uh, nhóm làm giá khiến cho thị trường bắt đầu trao đảo đặc biệt thì chúng ta thấy vừa rồi là công ty uh, chứng khoán uh, công ty chứng khoán có một công ty chứng khoán uh, chúng ta cũng biết rằng là cũng làm giá đúng không chí việt làm giá và khiến cho rất nhiều cổ phiếu như TG đúng không BI giảm rất mạnh và họ mở hàng trăm tài khoản ra khác nhau Tuy nhiên cái điều mà chúng ta nhìn thấy đây trong đó có một số các cổ phiếu mà các bạn có thể nhìn thấy đó là cổ phiếu DG rõ ràng là nếu các bạn nhìn thấy là cổ phiếu này đang được định giá lên là 500.000 đồng trên cổ phiếu nhưng ở phía trên này thì gần như là họ đã bán hết ra ờ, ở đây chúng ta thấy là uh, cái đĩa ốc Him Lam gần như bán một lượng lớn cổ phiếu trên khi mà cổ phiếu này đang chạy nước rút nếu bạn nào hiểu rõ về cái chu kỳ của thị trường thì chúng ta thấy là tại sao cái công ty lớn toàn bộ Thiên Tân, Him Lam chủ tịch hội đồng quản trị họ bán ra mà lại khuyến nghị để chúng ta mua giá 500 như như này thì rõ ràng chúng ta cần phải xem là việc chúng ta không hiểu rõ thị trường việc mà chúng ta không nắm rõ thị trường thì đấy chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại và chúng ta cũng nhìn thấy là những cổ phiếu như là cổ phiếu của tập đoàn uh, địa ốc uh, à, Novoland uh, à, chúng ta biết rằng là bản thân hội chủ hội dịch hội đồng quản trị ông bán cái lượng cổ phiếu là hơn 100 triệu cổ phiếu cho cái công ty gọi là công ty mà ông đang nắm giữ và cái việc mà tiếp tục bán như vậy và ông đã thoát ra toàn bộ số vốn ở trong khi mà cổ phiếu đạt đỉnh vậy điều gì diễn ra nếu mà cái cái quá trình mà chúng ta thấy rằng là nhà đầu tư tổ chức họ bán hết cổ phiếu gia đình mà nhà đầu tư cá nhân chúng ta không nắm rõ được à, khi nào và chúng ta cần phải thoát và chúng ta vẫn được ai đó nói chúng ta biết rằng là thị trường chứng khoán là đây là một cái giai đoạn mà chúng ta cần phải nắm giữ và nên đầu tư dài hạn và đấy chính là lý do phần lớn các nhà đầu tư bị thua lỗ rất nặng trong quá trình đầu tư ok và chúng ta nhìn thấy rằng là vậy những cái sai lầm mà nhà đầu tư chúng ta mắc phải đó là gì ạ đó là chúng ta không nắm rõ được chu kỳ cổ phiếu bình thường chúng ta biết rồi ở giai đoạn đầu đó là giai đoạn thờ giai đoạn sau đó giai đoạn hy vọng lạc quan niềm tin và chúng ta có cảm xúc mạnh mẽ hưng phấn và lúc này thì phần lớn nhà đầu tư kiếm được bội tiền và họ đã cảm giác hưng phấn và mọi cái cảnh báo của thị trường họ gần như là không quan tâm à, thời điểm này thì gần như các tài khoản được mở ra rất là nhiều và phần lớn nhà đầu tư có lợi nhuận nên họ không quan tâm đến rủi ro nhưng khi mà thị trường bắt đầu bước vào một chu kỳ giảm thì những cái thỏa mãn của họ bắt đầu họ đã bị mất tiền lo lắng uh, sợ hãi chối bỏ và trở nên tuyệt vọng hoảng loạn và đó chính là một chu kỳ giảm và chúng ta cần phải biết đó là gì ạ vậy cái chu kỳ thị trường này nó cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác hết năm này đến năm khác và quá trình này nó vẫn diễn ra trên thị trường nhưng tại sao có rất nhiều nhà đầu tư họ tiếp tục đầu tư một hai ba năm và 4 năm thậm chí là 10 năm năm thì họ có lợi nhuận sau đó lại mất có lợi nhuận lại mất có lợi nhuận lại mất chính vì vậy họ không hiểu rõ được quy luật của thị trường nếu chúng ta nắm rõ được quy luật thị trường thì chúng ta biết rằng là thị trường luôn luôn có những cái chu kỳ và chúng ta cần phải hiểu rõ chu kỳ nếu chúng ta không nắm rõ được chu kỳ thì việc mà chúng ta bị thua lỗ việc chúng ta bị à, có thể cháy tài khoản thậm chí là mất tiền đó là chuyện rất bình thường trong quá trình đầu tư bao nhiêu bạn thấy rằng là việc phần lớn nhà đầu tư không hiểu rõ về chu kỳ thị trường không hiểu rõ được rằng là khi nào thị trường bắt đầu bứt phá Dũng lấy một cái ví dụ của gì ạ à, kinh tế Trung Quốc à, thực tế là kinh tế Trung Quốc hay kinh tế Việt Nam hay kinh tế bất cứ chu kỳ kinh tế nào đó thì chúng ta đều thấy là họ đều có tuân theo những quy luật nhất định đó là quy luật cung cầu tiền ở đâu thì gì ạ à? tiền ở đâu thì thị trường sẽ tăng ở đó nếu tiền giảm thì thị trường sẽ giảm ở giai đoạn đầu đó là những chính sách kích thích kinh tế đó là gì ạ à? à, lãi suất ngắn hạn có xuống giảm đó là lúc này thời điểm này giá bất động sản đang tạo đáy và chúng ta biết rằng là những cái tài sản bắt đầu có xu hướng đặc biệt là khi mà lãi suất có xu hướng giảm tỷ giá ổn định và đây là cơ hội <coughs> để người ta bắt đầu đầu tư vào nhiều hơn mà khi thị trường ở giai đoạn tích lũy thì bắt đầu cái quá trình mà gì ạ à? dòng tiền bắt đầu được tham gia nhiều hơn chúng ta gọi là kích thích và khi mà bắt đầu kích thích kinh tế hoặc là uh, chúng ta thấy là ngân hàng nhà nước có một số các biện pháp như sau một là họ có thể mua được nhiều ngoại tệ hơn như chúng ta biết rằng là có thể trong giai đoạn tới ngân hàng nhà nước bắt đầu có xu hướng mua ngoại tệ bởi vì nếu các bạn để ý một chút thì ngoại tệ đang có xu hướng giảm và khi ngoại tệ có đang có xu hướng giảm thì việc mà mua thật nhiều ngoại tệ và đây là cách để giữ cho ổn định kinh tế vĩ mô cũng như là giúp cho chúng ta bơm tiền ra nhiều hơn cái thứ hai là chúng ta thấy rằng là việc mà à, ngân hàng nhà nước lại tiếp tục nới zoom cho gì ạ rất nhiều các à, doanh ngân hàng khác có thể có một tỷ lệ zoom lớn hơn đấy là cách bơm tiền tiếp theo chúng ta có thể thấy là giai đoạn này có thể là kích thích kinh tế bằng cách gì ạ giảm lãi suất hoặc là gì ạ tiếp tục đầu tư công đấy là những giai đoạn mà chúng ta gọi là bơm tiền sau khi mà bơm tiền thì bắt đầu thị trường chứng khoán đó là những chúng ta là những tài sản liên quan đến tài chính bắt đầu tăng giá và lúc này người ta mở rộng sản xuất mở rộng kinh doanh các doanh nghiệp bắt đầu tăng trưởng mạnh và chúng ta thấy là đây là pha tăng trưởng niềm tin nhà đầu tư bắt đầu ổn định tăng trưởng kinh tế bắt đầu uh, mạnh mẽ lạm phát đang có xu giảm và đây là những cái giai đoạn mà thị trường tăng mạnh nhất chứng khoán tăng rất mạnh lãi suất trái phiếu ổn định và tất cả cái điều này làm cho thị trường tăng và sau khi thị trường tăng thì chúng ta thấy là mọi thứ bắt đầu diễn ra đó là giai đoạn phân phối ở giai đoạn này chúng ta thấy là bắt đầu có sự hút tiền ở lúc này chúng ta thấy ở Việt Nam ở giai đoạn vừa rồi thì bắt đầu chúng ta thấy là bản thân ngân hàng nhà nước không cho vay ngân hàng bắt đầu chúng ta gọi siết chặt tín dụng và tại sao khi mà siết chặt tín dụng mà nhà đầu tư lại tiếp tục nghĩ rằng là thị trường có thể lên với mức là 1.800 điểm 2.000 điểm và đấy chính là những bài học mà chúng ta không biết được bởi vì các tổ chức tín dụng các tổ chức ngân hàng thế giới đưa ra cái dự báo cao hơn để họ bán ra và chính thời điểm này ngân hàng nhà nước đã đã hút tiền về bằng cách là bán ngoại tệ ra để gì ạ để giữ cho đồng Việt Nam ổn định bằng cách là gì ạ tăng lãi suất lên để thu hút tiền về bằng cách là nâng lãi suất liên ngân hàng bằng cách là gì ạ không cho vay bất động sản và quá trình là quá trình lao dốc và phần lớn nhà đầu tư khi mà mua cổ phiếu ở trong quá trình lao dốc này hay là loại suy thoái đấy là nguyên nhân dẫn đến chúng ta bị thua lỗ ok vậy điều gì chúng ta cần sai lầm chúng ta cần phải tháo gỡ trong giai đoạn năm 2023 cái đầu tiên chúng ta cần phải nhớ đó là gì ạ muốn kiếm tiền thật nhanh lượng đủ thì chất đổi tầm thế nào thì tiền ở đó hầu hết mọi người muốn kiếm tiền thật nhanh hay làm giàu thật nhanh khi gặp khó khăn họ đổ lỗi họ bỏ cuộc và đây chính là nguyên nhân thất bại của tất cả các nhà đầu tư nếu chúng ta gì ạ à, tiếp tục đổ lỗi phàn nàn đó là nguyên nhân của gì ạ à, thất bại và cuộc chơi chúng ta sẽ có thể kết thúc ngay khi mà gì ạ à, thị trường bắt đầu chu kỳ đi xuống sai lầm thứ hai đó là thích mua cổ phiếu giá rẻ nếu bạn thấy rằng là phần lớn các nhà đầu tư các tổ chức họ dự báo rằng là Techcombank giá 40 thậm chí là 50 nhưng nếu các bạn nếu mua ở mức giá đấy thì thời điểm cổ phiếu Techcombank về giá 20 thì biểu diễn giảm khi mà cổ phiếu chúng ta thấy là mua cổ phiếu giá rẻ penny đặc biệt là cổ phiếu penny à, chúng ta gọi là của rẻ là của ôi của ôi là của của thối đúng không ạ tất cả những điều này dẫn đến là việc mà chúng ta bị thua lỗ dẫn đến chúng ta để tiếp tục bị thua lỗ nhiều hơn nếu bạn lỗ 50% bạn phải lãi 100 hòa vốn và à, điều gì sẽ xảy ra nếu tiếp tục bị thua lỗ nếu tiếp tục thua lỗ và nếu bị thua lỗ nhiều hơn nếu bạn tiếp tục trung bình giá xuống thì cơ hội chúng ta sẽ không còn nữa nên chính vì vậy hãy chỉ đầu tư theo chu kỳ chỉ đầu tư theo xu hướng việc mà trung bình giá xuống là những sai lầm <coughs> phổ biến lý do tại sao chúng ta bị sai đó là chúng ta không sử dụng biểu đồ <coughs> sai lầm thứ ba đó là bạn không sử dụng biểu đồ và chúng ta biết rằng là việc mà không bạn sử dụng biểu đồ thì cái việc mà chúng ta không biết là cổ phiếu đang tích lũy hay là tái tích lũy đang phân phối hay là đang đoạn đi xuống bạn không thể biết rằng là cổ phiếu nó tuân theo quy luật cung cầu vậy bạn biết rằng là khi mà cung tăng đó là lúc đấy chúng ta thấy là dòng tiền tham gia vào thị trường và khi dòng tiền tham gia thị trường thì bắt đầu chúng ta lấy là trend tăng và khi bạn đầu tư theo xu hướng thì việc mà bạn thành công đó là chuyện đương nhiên xảy ra một nhà đầu tư không có nhiều kiến thức không có nhiều kinh nghiệm có thể kiếm được nhiều tiền thậm chí là 2 đến 300 phần trăm lợi nhuận khi mà thị trường chung hay là chu kỳ thị trường tăng nếu bạn chỉ cần tập trung vào nhóm hoặc ngành những cổ phiếu dẫn đầu và ở đây biểu đồ kỹ thuật là một trong những chiến lược để giúp cho các nhà đầu tư chúng ta thành công Mark Mini ông có nói rằng là nếu đầu tư thành công thì các bạn phải hiểu đơn giản đó là ông tập trung cho gì ạ ông chỉ tập trung với những cổ phiếu có cơ bản tốt những cổ phiếu có cơ bản tốt nhưng nếu mà kỹ thuật yếu tức là không có gì ạ à, nền tảng tích lũy thì ông sẽ không đầu tư nhưng ngược lại nếu cổ phiếu có cơ bản tốt mà không có kỹ thuật thì đấy là gì ạ à? chúng ta thấy rằng là điều mà cổ phiếu không thể đi lên được nhưng ngược lại nếu cổ phiếu có kỹ thuật tốt và cơ bản có thể chưa tốt thì cổ phiếu đó có thể là những cổ phiếu tuyệt vời bởi vì nó có nguồn ẩn bên trong những việc mà kết hợp cả kỹ thuật cả cơ bản thì đó chính là điều tuyệt vời đúng không ạ nên nếu các bạn đầu tư thì các bạn nên nhớ rằng là ờ, có những sức mạnh ở bên trong chúng ta cần phải biết nên đầu tư đó là những thiên tài đầu tư chứng khoán như Lee Moore, Soros, uh, Mac Mini, William O'Neill tất cả những nhà đầu tư như vậy kể cả Warren Buffett ông cần phải có những kiến thức nền tảng trước khi chúng ta đầu tư Ok và năm 2023 thì các bạn nên đầu tư gì ạ theo các bạn để làm sao để chúng thành công đầu tư gì kiếm được bội tiền năm 2023 có lẽ là trước khi chúng ta muốn đầu tư 2023 thì ờ, chúng ta sẽ gì ạ tổng hợp lại xem là chúng ta vừa học được điều gì ạ đó là ở ờ, trên thế giới thì chiến tranh dịch bệnh đóng vào bất ổn thế giới luôn luôn diễn ra vậy khi mà bất ổn như vậy thì điều đầu tiên là chúng ta cần phải sống sót chúng ta cần phải nắm rõ được chu kỳ những biến động gì cái gì nó tạo ra tiền và tiền nó đi từ đâu và điều đó để chúng ta biết để chúng ta tránh chẳng hạn như là chúng ta biết rằng là khi mà phép tăng lãi suất thì cái việc mà tất cả các đồng khác đồng tiền bị mất giá việc mà khi bị mất giá như vậy thì ngân hàng trung ương của các nước trên thế giới họ sẽ hút tiền về vậy khi mà họ hút tiền về thì cớ sao chúng ta lại đi đầu tư cớ sao chúng ta lại đi mua cổ phiếu thời điểm đó là thời điểm để chúng ta tích lũy tiền tích lũy gì ạ kinh nghiệm tích lũy thời gian tích lũy để chúng ta tập trung vào học tập phát triển bản thân chưa phát triển kinh doanh vậy năm 2023 nếu các bạn muốn đầu tư cái việc đầu tiên à, các bạn có thể là gửi tiết kiệm là một chiếc kênh mà có thể lãi suất đang rất là cao bạn có thể gửi 3 tháng 6 tháng thậm chí là một năm bởi vì chúng ta biết là thời điểm này là thời điểm mà giá bất động sản cũng như là giá vàng giá à, chứng khoán đang ở mức thấp nhưng tuy nhiên thì chúng ta khi mà chúng ta đầu tư chúng ta phải biết chu kỳ thị trường và khi mà chúng ta biết chu kỳ thị trường khi nào tăng và khi nào bước vào chen tăng thì lúc đấy là chúng ta sẽ đầu tư tuyệt vời đúng không ạ nên tiền mặt là vua với thời điểm này thì với các bạn gửi tiết kiệm trong khoảng thời gian 3 tháng 6 tháng để chúng ta làm gì ạ để chúng ta tích lũy thêm tiền để chúng ta bắt đầu đầu tư khi thị trường kể cả bất động sản chứng khoán hoặc một số lĩnh vực bạn hiểu biết tạo sóng bắt đầu chu kỳ tăng thường chu kỳ tăng nó có thể kéo dài 6 tháng, 1 năm, thậm chí là 2 3 năm. Nên chính vậy, chúng ta hãy đầu tư theo chu kỳ năm. Thứ hai, đầu tư trái phiếu các bạn biết rằng là năm 2023 một lượng trái phiếu bất động sản sẽ được gì à, được đáo hạn và không biết là tiền để đâu ra tiền lấy đâu ra để đáo hạn và rất nhiều các doanh nghiệp như DG phát hành uh, cổ phiếu với giá 30 sau đó hạ giá 20 và hiện tại giá 15 mà không ai mua thực tế họ đã bán hết cổ phiếu ra rồi và họ biết rằng là cái việc mà cổ phiếu giảm mạnh cổ phiếu giảm mạnh họ không có tiền để mua nữa hay là họ biết là cổ phiếu họ đang có vấn đề nên họ không mua nữa chúng ta cũng thấy là Novoland tại sao cổ phiếu giảm mạnh như vậy họ không mua vào và họ thấy rằng cổ phiếu đang giảm rất mạnh họ bán ở đỉnh bởi vì khi mà chúng ta biết là chu kỳ tăng chu kỳ tăng là chu kỳ họ có để kiếm được rất nhiều tiền và họ phải bán ra và chúng ta biết rằng là rất nhiều cái cổ phiếu đã gì ạ à, họ bán ra hết và họ thoái vốn ra và đấy chính là nguyên nhân của những nguyên nhân rất nhiều nhà đầu tư thất bại nên khi chúng ta đầu tư trái phiếu năm 2023 thời điểm này chúng ta biết rằng là một là cổ phiếu không tổ chức bảo lãnh phát hành đúng không không có ai tủ bảo lãnh phát hành và lại lại gì ạ à? lại bảo lãnh cho chúng ta thì cái việc mà nó rủi ro rất là lớn thứ hai là gì ạ à? không có xếp hạng tín nhiệm tức là không có gì ạ à? à, biết rằng là tín nhiệm cổ phiếu này như nào như nào và thực ra là có những nhiều cổ phiếu gì ạ à? vốn hóa của họ gì ạ à? có một vài nghìn tỷ nhưng cái số lượng cổ phiếu phát hành trái phiếu phát hành gấp 5 đến 10 lần cái gì ạ à? cái tài sản của họ nên cái việc mà gì ạ à? không may tài sản không may gì ạ à? mà họ không thanh toán được thì rất nhiều nhà đầu tư bị mất tiền và đặc biệt là họ không có tài sản đảm bảo và chúng ta biết rằng là rất nhiều các uh, hiện tại Novoland họ có rất nhiều uh, hơn 30.000 tỷ tuy nhiên thì nếu cái việc mà gì ạ mang tài sản đấy để đảm bảo cho người dân thì thực sự là với quy mô tài sản của trái phiếu mà của Novoland đang có thì rõ ràng là việc mà đầu tư trái phiếu thời điểm này là rất rủi ro nên với việc mà lượng lớn trái phiếu đang được phát đang đang được đáo hạn và việc mà rất nhiều các gì ạ, ngân hàng cũng như là Ờ, công ty uh, về bất động sản có thể phát hành trái phiếu để đáo hạn nhưng thực tế đây là giai đoạn rủi ro nên thời điểm này chúng ta hãy tạm thời dừng đầu tư trái phiếu khi nào uh, ngân hàng nhà nước hoặc là uh, chính phủ đưa ra những cái luật chi tiết hơn thì lúc đấy chúng ta sẽ tính tiếp ạ tiếp theo chúng ta đầu tư vàng chúng ta biết rằng khi thị trường vàng đi xuống thì rõ ràng là do cái tỷ giá tức là do đồng USD tăng mạnh và hiện tại thì đồng USD có xuống giảm và đây chính là nguyên nhân dẫn đến là giá vàng có sự hồi phục nhưng chúng ta biết là trên thế giới thì bản vị bản vị vàng hiện tại thì chúng ta biết rằng là hiện tại nhé nó không được uh, giữ giống như USD nên chính vì vậy thì việc đầu tư vàng chúng ta gọi là để tích trữ một lượng cũng là cần thiết bởi vì chúng ta vàng đang còn sung tăng tuy nhiên thì để đầu cơ hoặc là để có một cái uh, lợi nhuận cao vàng trong thời gian tới thì theo quan điểm cá nhân của Dũng thì ờ, vàng vẫn đang gặp những cái vùng kháng cự rất là mạnh trong đó thì ạ ở mốc 1840 hoặc là 1960 đây là những mốc mà thực tế khi mà vàng để vượt qua mốc này thì trước khi nó đi tăng mạnh hơn thì lúc đấy chúng ta đầu tư uh, đầu tư nhiều hơn còn khi mà xu hướng nó chưa rõ ràng hoặc là đây chỉ là một xu hướng hồi thôi thì chúng ta có thể đầu tư một phần ở giai đoạn này và chúng ta có thể thấy rằng là vàng là một trong những lĩnh vực mà ở Việt Nam chúng ta sau một thời gian rất dài nếu ai đã đầu tư vàng cách đây khoảng một hai năm thì về cơ bản là đang bị lỗ nên nếu chúng ta đầu tư một lượng lớn vàng thì rõ ràng là gì ạ nó không đảm bảo cho chúng ta việc uh, tạo ra lợi nhuận tạo ra gì ạ một cái tỷ lệ lãi suất lớn trong thời gian uh, đặc biệt là trong thời gian uh, ngắn và chúng ta biết rằng là vàng nó cũng giống như chứng khoán nó phải có dòng tiền vào nó phải có gì ạ nó phải thường thì ở giai đoạn rủi ro thì vàng sẽ là những cái trú ẩn rất là tốt nhưng thời điểm này thì sau khi lạm phát có xu giảm thì Dũng tin rằng là vàng có thể không phải là một trong kênh đầu tư mà chúng ta nên tập trung vào một số lĩnh vực mà chúng ta có thể uh, xem xét trong uh, phần cuối chương trình này tiếp theo đấy là tỷ giá chúng ta biết rằng là đầu tư ngoại tệ À, thực tế là ở Việt Nam thì à, bản thân ngân hàng nhà nước thì cũng không cho phép nhà đầu tư cá nhân chúng ta đặc biệt là người dân chúng ta đầu tư ngoại tệ nhưng các bạn phải hiểu rằng là giả sử các bạn có đầu tư ngoại tệ đi thì chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta hiểu xu hướng ngoại tệ tăng như này và chúng ta gửi ngân hàng là gần như là không có lãi suất còn nếu chúng ta nắm giữ thì rõ ràng là tỷ cái tỷ giá so với đồng Việt Nam so với đồng USD thì hiện tại nó đạt đỉnh và đang xuống xuống và tiếp tục đi xuống xuống giảm à, ở đây có Dũng phân tích kỹ cho các bạn một cái điều này đó là gì ạ khi tỷ giá đặc biệt là khi đồng USD đô DIX có xuống giảm tức là đồng gì ạ à? USD đang xuống giảm thì lúc này chúng ta biết rằng là bản thân ngân hàng nhà nước chúng ta đang gì ạ à? có thể sẽ mua một lượng tiền lớn ngoại tệ lớn trong thời gian tới bởi vì lúc này là gì ạ à? họ sẽ có thể bắt đầu tích trữ một lượng ngoại tệ ngoại tệ lớn bởi vì trong thời gian vừa rồi ngân hàng nhà nước đã bán ngoại tệ ra đúng không đã bán ngoại tệ ra để gì ạ giữ cho đồng Việt Nam ổn định cái điều thứ hai là gì ạ khi mà chúng ta thấy là ngân hàng nhà nước đã uh, có một lượng có thể thu gom một lượng lớn ngoại tệ đây đấy là cách bơm tiền ra để gì ạ à, lưu thông thời gian tới và đây cũng là một trong lý do mà Dũng đang thấy rằng là uh, chúng ta cần lưu ý bởi vì uh, thời điểm này Dũng tin chắc là uh, tỷ giá có thể đang có xu giảm đặc biệt năm 2023 tỷ giá sẽ có xu giảm mạnh và đây chính là một trong những cái cái điều yếu tố quan trọng để để giữ cho nền kinh tế vĩ mô chúng ta ổn định và giúp cho việc mà chính phủ có thể bơm tiền ra giúp cho chính phủ có thể là kích thích kinh tế hoặc là giúp cho chính phủ chúng ta có thể đưa ra nới dung tín dụng hoặc là có thể cho các ngân hàng có thể vay một phần các uh, ngoại một phần cho các uh, bất động sản nào đó thì đây chính là một trong những cái lý do chúng thấy rằng quan trọng nhất năm 2023 và nếu bạn đầu tư ngoại tệ như này thì thực tế là chúng ta sẽ bị thua lỗ đặc biệt là mua USD nếu các bạn mua USD thì khả năng bị thua lỗ rất là cao nên đầu tư USD hay là đầu tư ngoại tệ lúc này bạn chỉ gọi là cất giữ để bạn thì à, lưu thông hoặc là đi nước ngoài thôi còn việc mà đầu tư để có lợi thì gần như là không có ok chúng ta đầu tư nữa gì ạ à? đó là đầu tư bất động sản thì chúng ta biết rằng là à, thực tế năm 2023 thì tất cả những cái bất động sản phân lô bán nền sẽ gì ạ à? chúng ta biết rằng điều gì diễn ra hoặc là những cái chung cư mà hiện tại là họ đang không có tiền để gì ạ đầu tư vào hoặc là những cái khu phân lô bán nền không có để đầu tư vào nên khi mà trái phiếu thì được gì ạ à? trái phiếu bắt buộc phải gì ạ à? bắt buộc phải thanh toán cho nhà đầu tư phải bắt buộc phải thanh toán cho nhà đầu tư nên bắt đầu một lượng tài sản lớn sẽ được bán ra vậy thời điểm này lúc này là giá bất động sản sẽ có xuống giảm bởi vì lúc này sẽ nhiều nhà đầu tư không trụ được nữa và bắt đầu bán ra tuy nhiên thì lúc này các bạn thấy là sẽ có những cái phân khúc bất động sản sẽ có mức giảm đáng kể để nếu các bạn có tiền đặc biệt là các bạn gửi tiết kiệm thì lúc đấy sau 6 tháng hoặc là một năm bạn có thể tham gia vào đầu tư bất động sản để đầu tư có thể một chu kỳ dài hơn Ở à, đầu tư bất động sản là một chu kỳ dài hơn nhưng tuy nhiên thì nó bị ảnh hưởng bởi gì ạ một là trái phiếu cái thứ hai là lãi suất đang ở mức cao và đặc biệt là gì ạ chúng ta biết rằng là việc mà bất động sản việc mà trái phiếu đang bị các doanh nghiệp bất động sản bắt đầu buộc phải gì ạ thanh toán một lượng lớn trái phiếu cho nhà đầu tư thì không biết là tới đây chính phủ sẽ đưa ra giải pháp nào và với cổ phiếu chúng à, vâng, cổ phiếu bất động sản cũng như là bất động sản thì đây cũng là có hai cơ hội cơ hội với nhà đầu tư thì sẽ săn bất động sản giá rẻ còn cổ phiếu bất động sản thì có lẽ là cần thời gian cần thời gian để tái tích lũy trước khi có thể bước vào chu kỳ mới và cuối cùng đó là các bạn đầu tư vào bản thân à, chúng ta sẽ còn à, phần nữa đó là chứng khoán nhưng trước khi chúng ta biết rằng là đầu tư bản thân là một trong những cái khoản đầu tư quan trọng nhất à, đầu tiên thì chúng ta biết rằng là bình thường á, các bạn biết rằng là chúng ta có để một nhà đầu tư thành công nó có 5 cấp độ cấp độ đầu tiên nó giống như cấp độ bản năng giống như các bạn để sinh tồn và nếu bạn đầu tư chứng khoán mà để gì ạ à, không biết gì để đầu tư thì cái việc mà thất bại đó là đương nhiên bởi vì cấp độ bản năng là gần như chúng ta không có kiến thức không có cải trải nghiệm không có kinh nghiệm và với con người chúng ta ở bản năng đó là sinh tồn đó là sinh tồn mặc ngủ nghỉ hoặc là nó giống như đứa bé à, suy nhược tuổi già lúc này là gần như chúng ta không có cái bản năng gì cả và đấy chính là nguyên nhân chúng ta thất bại ở ờ, à, cấp độ thứ hai đó là cấp độ tím duy linh là các bạn mê tín các bạn về về có thể mê tín về phong thủy cấp độ gì ạ à? cấp độ này bạn mà có thể tham gia đội nhóm các bạn có thể nghe mách nước phím hàng các bạn có thể thấy rằng là việc nghe mách nước phím hàng tham gia đội nhóm năm 2022 đó là rất nhiều nhà đầu tư gì ạ bị thua lỗ bởi vì tham gia mách nước bóng và mách nước phím hàng và dẫn đến là chúng ta bị thua lỗ và nếu các bạn đang ở cấp độ này thì hãy chuyển dần nhanh lên sang một cấp độ đó là cấp độ vĩ kỳ ở cấp độ này là các bạn bắt đầu học các bạn bắt đầu phát triển bản thân các bạn đã có gì ạ kiến thức có kinh nghiệm nhưng tuy nhiên khi bạn thành công thì bắt đầu bạn có gì ạ bắt đầu bốc đồng bốc đồng cảm thấy sức mạnh cảm thấy mình rất thành công và thông thường nếu chúng ta không giải quyết được cấp độ này thì có thể chúng ta bị thua lỗ và các bạn phải chuyển sang một cấp độ cao hơn đó là cấp độ kỷ luật đầu tư các bạn phải có kỷ luật bởi vì kỷ luật nó là sức mạnh kỷ luật giúp cho bạn thành công hơn kỷ luật giúp bạn chiến thắng kỷ luật giúp cho bạn đưa ra những quyết định nhanh chóng và kỷ luật giúp cho bạn có thể tiến đến một bước xa hơn tất cả những nhà đầu tư thành công họ cần phải quy luật và cao hơn nữa đó là chiến lược bạn biết rằng là tất cả những người mà có thể thành công ở phố Wall tất tầng lớp trung lưu những người giỏi nhất họ phải có gì ạ chiến lược vậy kết hợp kỷ luật và chiến lược thì đấy chính là những cái cấp độ để bạn có thể thành công vậy để thành công các bạn cần phải làm gì ạ đó là chúng ta cần phải phát triển bản thân về phát triển bản thân thì đầu tiên chúng ta phải học hỏi từ chính bản thân mình ạ nếu bạn hiểu rõ rằng là chúng ta cần phải học chính bản thân mình học bản thân mình đó là gì ạ à? chúng ta học đó là viết ra những cái sai lầm mà chúng ta mắc phải để chúng ta rút ra bài học năm 2022 có thể là đầu tư trung bình giá xuống có thể nghe mách nước phím hàng có thể là gì ạ à? có thể uh, mua cổ phiếu mà không có mẫu hình hoặc là cơ bản đang xấu có thể lúc mà chúng ta nhìn thấy là uh, ngân hàng nhà nước đang hút tiền về và chúng ta biết là thị, thị trường đang bước vào chu kỳ giảm lúc đấy chúng ta gì ạ à? vẫn tiếp tục gì ạ à? viên tiếp tục mua cổ phiếu đó là chúng ta gì ạ à? chúng đó là những sai lầm chúng ta mắc phải và chúng ta biết rằng là để chúng ta học được những sai lầm đó thì đầu tiên là chúng ta học bản thân học từ ai ạ à? học từ sách vở có rất nhiều sách vở mà chúng ta có thể học năm 2023 đó là làm giàu trên chứng khoán của Guillaume Nell ờ, uh, những cuốn sách về uh, những thiên tài đầu tư tăng trưởng hoặc là sách của Mark Mini ờ, đầu tư nhường vô địch tất cả những cuốn sách đấy bạn có thể học và đây là những cuốn sách mà bạn nên học phải là những cuốn sách cối đầu dược bạn có thể chơi những người thành công tại vì những người thành công sẽ giúp bạn thành công nhiều hơn và cuối cùng sau khi bạn có kiến thức từ chính bản thân mình từ gì à từ sách từ những người thành công bạn có thể tìm kiếm cho ai đó một người thầy nào đó để các bạn học một cách nhanh nhất và đấy chính là lý do bạn phải phát triển bản thân trước phát triển kinh doanh tại sao bạn cần phải phát triển à, bản thân trước bởi vì chúng ta đang có một cơ hội rất là lớn à, đặc biệt là trong thời gian tới theo các bạn đó là cơ hội gì ạ à? và Dũng ngày này Dũng sẽ cho các bạn biết lý do các bạn cần phải phát triển bản thân bởi vì một cơ hội lớn một chu kỳ lớn nó sẽ cho chúng ta gì ạ à? những cái khoản tiền lớn nhưng tuy nhiên chúng ta không biết quản trị rủi ro chúng ta không biết chiến lược đầu tư chúng ta không biết kỷ luật chúng ta không biết đầu tư như là cho đúng và đó chính là nguyên nhân dẫn đến chúng ta thất bại việc mà chúng ta vẫn gì ạ à, đầu tư theo cảm tính việc của chúng ta vẫn nghe mấy nước các chuyên gia việc của chúng ta gì ạ à, đầu tư mà giữ bốc đồng từ chủ nghĩa cá nhân đấy là nguyên nhân dẫn đến chúng bạn chúng ta thất bại nên năm 2023 vậy cái gì để giúp cho chúng ta thành công đó là gì ạ à? chúng ta đầu tư vào bản thân và khi bạn đầu tư vào bản thân thì đây là cơ hội để chúng ta biết vào vào thị trường chứng khoán và chúng ta biết rằng là tới đây năm 2000 Việt Nam trở thành nước mới nổi năm 2025 và chúng ta biết ở đây tất cả các nước như là Pakistan Qatar, UAE khi mà trở thành nước mới đổi thì thị trường chứng khoán của họ tăng rất mạnh. Và điều thứ hai, khi thị trường nước nước mới đổi thì chúng ta thấy là có một lượng tiền lớn từ các gì ạ? À? Tiền lớn từ các tổ chức họ từ các quỹ họ tham gia về Việt Nam. Và chúng ta biết rằng là chứng khoán nó lên được là do dòng tiền. Nó lên được là gì ạ? À? Có dòng tiền và đây chính là lý do chúng ta cần phải tập trung cho gì ạ trí tuệ tập trung cho phát triển bản thân điều thứ hai chúng ta biết rằng là năm 2023 tỷ giá đồng USD giảm mạnh đây là cách để gì ạ ngân hàng nhà nước bơm tiền ra bắt đầu mua ngoại tệ và chúng ta biết rằng là khi mà có dòng tiền thì điều gì diễn ra khi có dòng tiền thì đây là cơ hội để cho chúng ta biết rằng là cơ hội để chúng ta đầu tư tiếp theo là nới zoom tín dụng chúng ta biết rằng là nới dung tín dụng sẽ xảy ra bởi vì việc mà tỷ giá giảm mạnh hơn thì chúng ta tưởng không biết các bạn nghĩ nào nhưng với việc mà phân tích cái xu hướng của đồng USD thì Dũng thấy rằng là cái tỷ giá tiếp tục có xuống giảm và khi có càng có xuống giảm thì việc nhà đầu tư nước ngoài họ có thể tham gia đầu tư Việt Nam đây là cơ hội và đặc biệt nữa là à, chúng ta biết năm 2023 ở à, đầu năm thì chính phủ cũng đã gì ạ đưa ra 12 cái dự án đầu tư công gần đây ạ và đây chính là cơ hội để chúng ta đầu tư và sẽ trong đầu tư năm 2023 chúng ta thấy là có thể vào quý 2 và quý 3 thị trường có thể tạo sóng ở đấy bởi vì chu kỳ chúng ta sẽ là một chu kỳ lớn bởi khi chúng ta thấy rằng là kinh tế vĩ mô chúng ta lãi suất có thể tiếp tục tăng vào quý 1 nhưng có thể tiếp tục sẽ bắt đầu ổn định và giảm trong quý 2 quý 3 và đặc biệt là gì ạ khi mà chúng ta được một lượng tiền lớn bơm ra để mua ngoại tệ thì đây chính là cách để bơm tiền tiền vào lưu thông trong thị trường và có rất nhiều điều tuyệt vời nữa à, chúng ta biết năm 2023 Trung Quốc bắt đầu mở cửa và chính vì vậy chúng ta biết rằng là hàng hóa bắt đầu được lưu thông nhiều hơn du lịch bắt đầu được tham gia nhiều hơn có thể à, bất động sản đặc biệt là bất động sản à, du lịch cũng là một trong những cái khoản đầu tư chúng ta cần quan tâm à, bất động sản cho thuê cũng là đang có xu hướng tăng rất mạnh và đấy chính là những ý kiến mà các bạn có thể tham khảo trong năm 2023 Dũng sẽ làm chi tiết những cái khoản đầu tư nào năm 2023 để các bạn hiểu rõ rằng chu kỳ thị trường như nào thì hiểu rõ được thời điểm nào bạn tham gia và năm 2023 Dũng tin chắc là dù là có rất nhiều bạn nghĩ rằng là sẽ là một chu kỳ giảm sâu tuy nhiên Ờ, thị trường sẽ tiếp tục có những giai đoạn tích lũy có thể mất 2 đến 3 quý trước khi bước vào một chu kỳ mới thời điểm này là lúc chúng ta cần chuẩn bị gì ạ à? trí tuệ cần về nguồn lực về kiến thức mọi kinh nghiệm để chúng ta bắt đầu bước vào năm 2023 với một khí thế sẵn sàng để đầu tư thành công à, trước khi kết thúc uh, cái bản tin này Dũng muốn tổng kết lại những cái gì mà Dũng chia sẻ để các bạn có thể lưu ý à, trong 2023 đầu tiên chúng ta có thể thấy là những biến cố những thách thức năm 2022 đó là gì ạ chiến tranh à, giữa Nga và Ukraine làm cho gì ạ lạm phát toàn cầu tăng nhưng tuy nhiên trước đó thì chúng ta biết rằng cái việc mà covid diễn ra nên toàn bộ thế giới họ bơm tiền ra bơm tiền ra bơm tiền ra làm cho gì ạ à? lòng tiền quá lớn nên thời điểm khi mà bơm tiền ra lòng tiền quá lớn thì việc mà gì ạ à? lạm phát nó gì ạ à? nó phải tạo ra lạm phát đó là đương nhiên cái điều thứ hai chúng ta nói là Trung Quốc đúng không là cái nước mà xuất khẩu lớn nhất là cái gì ạ là cái nước mà có lại tiếp tục rêu covid nên làm cho một lượng hàng hóa bắt đầu được gì ạ không được bơm ra và đấy nó làm cho lạm phát lại tiếp tục tăng và cái đặc biệt nữa là tỷ giá khi mà chính phủ Mỹ tiếp tục để à, tăng lãi suất làm cho đồng USD tăng USD tăng mạnh và đấy là cách để họ xuất khẩu lạm phát và chúng biết rằng là à, tỷ giá hoặc là đồng USD hiện tại đang có xung giảm và đây chính là cái cơ hội để chúng ta gì ạ chúng ta hiểu rõ rằng là à, ngân hàng nhà nước có thể bắt đầu có chiến lược để hút tiền về tức là có bơm tiền ra có chiến lược để gì ạ mua ngoại tệ về đây chính là lý do chúng ta thấy là năm 2023 à, Dũng tin chắc là việc mà áp lực lớn áp lực lớn với gì ạ à? với ngân hàng đã giảm đáng kể khi mà tỷ giá có xu giảm và đây chính là lý do chúng ta cần quan tâm à, à tuy nhiên thì à, các, các bạn hiểu đơn giản nó là à, quý 12 hoặc quý 1 mọi thứ có thể vẫn chưa được tốt bởi vì lãi suất tiếp tục tăng và nó sẽ ổn định có thể trong quý 2 hoặc là quý 3 và đây chính là cái cơ hội để chúng ta tiếp tục chúng ta à, tích lũy kinh nghiệm à, cái lời khuyên mà năm 2023 à, ờ, Dũng muốn gửi đến chị em đó là gì ạ các bạn đầu tư phát triển bản thân phát triển bản thân hãy gì ạ trang bị cho mình nắm rõ được gì ạ nghiên cứu về phân tích kỹ, kỹ thuật phân tích cơ bản phân tích kinh tế vĩ mô phân tích tài chính hành vi nắm rõ về chu kỳ thị trường tiếp theo là gì ạ chúng ta hãy ờ, có thể gì ạ à, nhận biết rằng là khi nào thị trường đáy và Dũng sẽ có những video để chia sẻ cho chúng ta những yếu tố để biết khi nào thị trường tạo đáy để các bạn có thể hiểu rõ được quy luật cung cầu ngoài ra các bạn có thể thấy là đầu tư vàng là một trong những vị thế có thể là cũng mang lại cho chúng ta một xu hướng tích cực bởi vì tỷ giá UD có xuống tiếp tục đi xuống à, tiếp tục là chúng ta có thể đầu tư vào à, bất động sản trong đó có những bất động sản cho thuê hoặc là bất động sản à, chúng ta gọi là bất động sản du lịch bởi vì tới đây lượng khách lớn du lịch từ Trung Quốc có thể tham gia Việt Nam còn về chứng khoán thì Dũng ờ, thấy rằng là khi mà Trung Quốc hồi phục thì dòng dầu khí có khả năng sẽ được hưởng lợi và xung tăng bởi vì tình hình mà Nga và Ukraine tiếp tục bất ổn và với việc mà ở ờ, châu Âu bắt đầu áp giá trần thì khả năng là sản lượng dầu của Nga trong thời gian tới tiếp tục thắt chặt và đây chính là dòng dòng dầu khí là một cái dòng và chúng ta cần lưu ý tuy nhiên để chúng ta biết rằng khi nào dầu khí bước vào chu kỳ tăng thì hãy theo dõi kênh của Quang Dũng đi đi dòng thứ hai chúng ta sẽ có thể quan tâm đó là dòng ngân hàng à, tại sao chúng ta quan tâm dòng ngân hàng ở ngân hàng thì nó chúng ta quan tâm đến các nhóm ngành nó liên quan đến gì ạ à? đầu tiên chúng ta phải phải để quan tâm đó là những ngân hàng nào mà chưa được chia chia hoặc là phát hành năm 2022 thì đó những ngân hàng mà chúng ta cần quan tâm và chúng ta để làm sao hiểu rõ chu kỳ này thì Dũng sẽ làm những video để giải thích chúng ta trong video tiếp theo và đặc biệt là gì ạ chúng ta hãy quan tâm đến một cái điều quan trọng nữa đó là gì ạ chúng ta cần quan tâm đến nhóm cổ phiếu đó là những nhóm cổ phiếu tăng trưởng vậy sau khi thị trường giảm mạnh thì nhóm nào sẽ được tăng trưởng trong thời gian tới vậy để làm sao để chúng ta biết cái nhóm cổ phiếu tăng trưởng thì hãy theo dõi kênh video của Dũng để Dũng sẽ phân tích cho chúng ta những cái đặc điểm nhận dạng những cổ phiếu tăng trưởng năm 2023 không phải những cổ phiếu bạn đang nghĩ mà những cổ phiếu đấy nó phải kết hợp được chu kỳ tăng những cái chúng ta còn những chất xúc tác hay những ngoài nổ để giúp cho cổ phiếu tăng trưởng à, những cái mẫu hình để giúp cho cổ phiếu được tích lũy hay phân phối và đặc biệt là thời điểm mua và một lần nữa xin cảm ơn quý vị các bạn à, chúc các bạn năm 2023 à, đầu tư thành công và à, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn